thì chị xin chào cô chú ấy con nói xin chào ông bà cô chú xin chào ông bà cô chú sáng nay thứ hai ba ba chị đã đi công tác rồi cô chú hôm nay hai mẹ con đi học bằng taxi biết lý do tại sao mình đi học bằng taxi mình mở cửa ra mọi người sẽ thấy chi chi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra luôn nghe không chị mở cửa ra cho em chi bất ngờ nè hả rồi chị đi ra <laughs> chị không biết hả nhà ừ. chị mới thấy luôn hả bởi vậy mẹ mới nói là lạnh lắm mà mang mặc áo dày lên trời ơi thôi trời một tuyết tớ một lớp tuyết kìa lạnh quá trời bữa nay âm độ mọi người đây nè mọi người cái lớp tuyết nó không có dày lắm nhưng mà nó rơi đêm qua đó mình đâu có thấy đâu sáng ra sáng ra mình thấy ờ, trắng tươi hết hết hồn luôn mà hôm nay sương mù nữa mọi người cho nên là nhìn nó mù mịt âm u rất là buồn thảm luôn ha lạnh dữ lắm luôn lạnh cống luôn nè chị lạnh không <laughs> chị đi học rồi chiều mẹ đón con bằng taxi luôn nha chứ chiều nay tiết rơi là đâu có chạy xe đạp được là phải đi taxi đó nha <laughs> đi chào ba đi đi trời sáng ở chị nó im ra nó không nói gì luôn mình đã tới trường rồi nè mọi người trời âm u buổi sáng nay à, sao thấy vắng quá trời luôn không có thấy đông người đi học đây trường của mình đây ở đây có căng tin nè buổi sáng mọi người à, muốn ăn sáng hay uống cà phê gì ở đây thì vô đây chị làm gì á con chị đã đi học về rồi nè cô chú ấy <laughs> trời ơi trời đây hôm nay mẹ với chi đi học sáng tới chiều mới về luôn hai mẹ con kim chỉ đi học buổi sáng thôi mà đi à, đi tới chiều mới về đón chi luôn nè cô chú sáng uh, đi học xong rồi đi uh, shopping đi mua đi vô cái à, siêu thị à, mà mua mấy cái đồ dùng gia đình đó mọi người rồi um, ăn trưa uống cà phê đó luôn tại vì về nhà không có ai đó cho nên là cũng không có về đi dạo đi tùm lum hết trơn tới 4 giờ chiều luôn xong rồi bắt taxi về đón chi rồi chị chơi nó đi mẹ nấu ăn ok giỏi mình đi shopping mình mua mấy cái này nè mua cái này mốt về mình làm khung tranh với mình làm mấy cái này nè mình vẽ hình mình trang trí à, làm handmade đó mọi người chẻ lên đây với treo đây nè mình thấy cái này cũng xinh cho nên mua rồi em chi em lấy ra em chơi như vậy đó có mua mấy cái này nữa nè rất là dễ thương luôn cái lịch để bàn và cái này để mai mốt mình để cái bức tranh vô nè cái này thì bữa trước uh, kim đi kim mua rồi cái này để đằng cày vô đốt nó rất là đẹp để đèn cày à, đốt đèn cày trong đây á, cái à, những cái tia sáng nó nó đi qua cái khe cái khe hở này nè nhìn đẹp lắm ở đây ở dưới nhà bếp nè mình có mua thêm một số à, hoa nữa đây là hoa hồng leo rất là thơm luôn và cao khoảng 2 đến 3 mét hoa nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều hoa rất là đẹp những cái bông này nữa nè mình sẽ trồng bây giờ thì Kim đang nấu ăn nha mọi người đang nướng uh, thịt đang nướng uh, đây là luộc nuôi cho chi nè với lại mình đang nướng cá hồi mình nướng cá hồi và rau củ nè mọi người mình sẽ quét cái sốt uh, ờ, teriyaki teriyaki kiểu uh, kiểu nhật đó mọi người trên uh, cá hồi và rau củ luôn nướng 5 phút nữa xong mình trở về mình quét tiếp nôi của chi đã luộc xong rồi nè cô chú chi nó không ăn cơm tại vì hôm qua nó ăn cơm rồi nay nó sẽ không ăn cơm nữa kim thì à, hâm cơm nguội hôm qua đó ăn lại đây để bơ vô nè để bơ vô trong à, cái nuôi này nè cho nó chảy ra ăn rất là béo hồi đã chín rồi đây mình ăn như vậy là rất là nhanh mọi người chỉ nướng cá hồi 25 phút thôi là xong rồi đó để cho là nướng ăn không có cần phải ờ, nấu nướng xào nấu gì gì rất là cực và rửa nấu rồi rửa rửa dọn dẹp cũng rất là mệt như vậy là xong rồi nó không có cần rửa gì. chị ơi xuống con nè xuống đây bưng nè nãy chị đi học rửa tay chưa học gì rửa tay chưa uh-huh. rồi bưng không có đổ nha ok cảm ơn mẹ chưa cảm ơn mẹ rồi ăn cho hết nha cái này là cái hành à, ở, ở Việt Nam mình gọi là hành ba rô phải không mọi người cái này là tỏi tây nè nướng giống như cây hành lớn vậy đó ừ, ngon cái hành này nè ăn nó thơm mà nó ngọt lắm ở đây người ta gọi là tỏi tây hả hay là hành ba rô gì đó cá hồi mà tổng cái thời gian nướng là khoảng 25 ờ, phút mọi người 25 phút ở 190 độ nướng trong lò nướng là nó sẽ chín và mềm nó không có ờ, quá chín không có bị cứng bữa tối như vậy thôi đó rất là nhanh luôn lần này còn chị em ăn tới đầu rồi à? trời ơi lên nó mở tivi rồi kìa mẹ cho chị em bình nướng nè con ăn lẹ đi con đừng có coi tivi mà nó nguội ngắt hết đó nè nướng nè quá trời cái nhà chưa có dọn dẹp luôn á cô chú tại vì hồi sáng giờ đi thường thì sáng ra kim sẽ dẹp cái phòng này chi nó hay chơi ở đây nè nhưng mà hồi sáng giờ đi á không có dẹp ăn ngon không con ngon không ừ con ăn lẹ đi nó nguội hết bây giờ con ăn xong rồi con coi mà sao lên tự mở tivi coi luôn chưa có xin phép mẹ nó hả để rồi mót xích ca coi ăn hồi dính thấy ghê cho coi nè ăn cá hồi cá hồi thử ngon không con con thích ảo con cắt cái đầu này nè nè sáng là nó ra chứ đâu nó mềm mà rồi lấy cái nĩa chĩa ôi gớt gớt gớt chùa vô giấy không có chùa vô áo nha trời trời các bà cắt để thấy ghê chưa rồi ăn ăn ăn bớt đi hả cắt nữa để đổ tùm lum ngon chi thích ăn cá hồi lắm cô chú từ nhỏ là nó cho chi ăn cá hồi nè đây là cái bàn vừa học vừa chơi của chi quá trời quá đất bài luôn chi viết chữ nè cô chú viết đại dở ô ly á không có dở ô ly giống như ở Việt Nam mình chỉ có cái một cái ô này thôi viết uh, tùm lum hết không có ngay hàng thẳng lối hết chân đây nè ừ, em muốn viết làm sao nó viết à xiên thì nó viết đẹp làm biến thì nó viết xấu này con ăn đi con ăn ăn nhanh này bưng cái dĩa xuống cho mẹ nha mẹ xuống mẹ rửa chén nha ngày hôm nay trôi qua chỉ đơn giản như vậy thôi đó mọi người không có làm được cái gì nhiều chỉ đi học xong rồi là hết một ngày luôn xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video nha nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha